Chào tất cả anh em nhá Tôi là Zenki Thế đầu của Việt Nam Bếp là thế thứ hai của Betty Pop Cũng lâu rồi à, không được tham gia với anh em nhưng hôm nay thấy anh em như này là rất là cháy rồi Rất là vui rồi Anh em có cháy nữa không? game boy và nếu là game hết mặt chơi thì tôi sẽ phải over lửa xanh khói trắng thì lúc đó đã tình bạn lúc mà làm sắp chết tình tình bạn rất nhiều tao đấu sầu nếu có tiền nhưng tao có một thật sắc sẵn sàn xả ra để bảo vệ người thân yêu và tao có một trái tim để lạnh lùng với khổ đau vua đôi xa vua đôi trẻ xưa đây tao đéo biết sống tôi chậm tao thì tao sẽ tôi trọng lại còn nếu mà khỉ đã lệch nhau thì mơ còn lớn hơn ai đéo đến nước để giúp đỡ và nếu đã thích đến qua đến tao sẽ có lại được thời gian đéo đến nước để quyết đi, dù có sống như thế nào tao cũng đéo vẫn thanh minh có bản lĩnh hay ô đẹp đéo đến nước để giúp đỡ và nếu đã thích đến qua đến tao sẽ có lại được thời gian Yeah, thanks so much. đâu là sống phải nhân phân đấu mà muốn phân đấu được vì cho mắt ta phải chiến đấu vì tương lai vì sự nghiệp vì cuộc sống là của tạo cứ một ngày từ lúc nào thể và thay tóc quyết định tại sao phải đéo lên đỉnh mà lại chỉ là lưng chừng Treo cao ngã sẽ đau như mày là ba phần mà đéo thích liên quan đến tao thì sẽ con mẹ đường sang đây yeah. bởi vì cuộc sống của mày và sống tao đéo bao giờ liên quan đến nhau cuộc sống là của tao đéo liên lạc với quyết định chúng ta sống như thế nào ta cũng đéo với thông mình có bản lĩnh anh hứa hẹn đéo đến lạc với chụp đâu và người nào thích liên quan đến tao thì sẽ con mẹ đường bật sang cùng đéo cũng thanh minh có bản lĩnh hay hứa em đéo đến lượt một xung nữa mà nếu đéo thích đến qua tao sẽ không cạnh được mày xa